vì sao đang biến mất vũ trụ chúng ta đang xảy ra điều gì hàng nghìn mặt trời đang chết sự thật là gì ngày 20 tháng 11 năm 2019 hàng loạt các tờ báo loan tin về vụ nổ tia gamma trong vũ trụ vụ nổ có mã số G RP-1901114C được coi là vụ nổ tia gamma lớn nhất trong vũ trụ từng quan sát được từ trước cho tới nay. Theo các nhà thiên văn học năng lượng của vụ nổ thoát ra trong vài giây lớn hơn toàn bộ năng lượng mà mặt trời tạo ra trong suốt 10 tỷ năm của nó. Ánh sáng này có thể chiếu rọi tới gần như toàn bộ khoảng vũ trụ mà các nhà khoa học hiện nay có thể nhìn thấy được. Tháng 12 năm 2019, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thiên văn, nhóm nghiên cứu Vasco của Tây Ban Nha dẫn đầu đã quyết định so sánh 600 triệu ngôi sao xuất hiện trong hình ảnh do Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ chụp vào những năm 1950 với cơ sở dữ liệu gần đây từ Đài quan sát Ban Star trong một mẫu gồm 150.000 trường hợp khác biệt giữa hình ảnh của hai đài thiên văn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện trong khoảng thời gian 70 năm, hàng ngàn ngôi sao đã biến mất khỏi bầu trời mà không rõ lý do. Kết hợp cùng nhiều dữ kiện được thu thập gần cho thấy dường như vũ trụ của chúng ta đang xảy ra những biến đổi kinh thiên động địa mà không phải ai cũng biết tới. Điều này rất khéo là trùng hợp với những tiên tri về sự canh tân của vũ trụ trái đất và con người có từ hàng nghìn năm trước. Phải chăng đang có một thế lực nào đó quét sạch các vì sao trong vũ trụ và một ngày nào đó sẽ đến lượt hệ mặt trời của chúng ta. Vũ trụ đang trải qua sự thay đổi kinh thiên động địa. Kể từ khi mà kính viễn vọng Hubble và các kính viễn vọng và kích thước lớn khác được đưa lên vũ trụ, cùng với việc xây dựng một loạt các kính thiên văn vô tuyến – nhân loại đã và đang chứng kiến vũ trụ trải qua một sự thay đổi chưa từng có, sự tăng tốc giãn nở của vũ trụ, sự bùng phát của rất nhiều các tia gamma và các siêu tân binh, sự va chạm dữ dội và trùng tổ của rất nhiều thiên hà và nhóm thiên hà, sự cải lão hoàng đồng của các thiên hà cổ xưa, sự xuất sinh và diệt vong của rất nhiều hành tinh thiên thể đang diễn ra ở gần như mọi góc cạnh của vũ trụ. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ trong rất nhiều sự kiện mà các nhà thiên văn học đã phát hiện ra. Đầu tiên là vào ngày 27 tháng 12 năm 2004, sao nhân mã trong hệ ngân hà đã xảy ra một vụ nổ khủng khiếp trong vòng 0,2 giây. Nó đã phóng tổng số năng lượng tương đương với năng lượng mà mặt trời phóng ra trong 250.000 năm. Đợt bùng nổ của ngôi sao này đã làm ion hóa các lớp khí quyển trái đất và làm thay đổi một phần có bức sóng dài trong khí quyển. Sau đó, chỉ một tháng vào tháng 1 năm 2005, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự kiện được cho là lớn nhất tính đến thời điểm đó trong nhóm thiên hàng MS0735 cộng 7421, lỗ đen ở trung tâm thiên hà này đã nuốt chửng một lượng lớn vật chất tương đương với 300 triệu mặt trời. Vụ nổ đã tạo ra hai khoảng trống lớn với đường kính 600.000 năm ánh sáng. Ngoài các vụ nổ gây chấn động và thiên hà, thì vào ngày 27 tháng 9 năm 2005, các nhà thiên văn học đã phát hiện một thiên hà rộng lớn mới chào đời ở cách trái đất khoảng gần 1 tỷ năm ánh sáng. Nó to gấp 8 lần hệ ngân hà. Tháng 6 năm 2011, các nhà thiên văn học phát hiện trong bốn thiên hà tử vong, cách chúng ta 4.000 năm ánh sáng, xuất hiện những hành tinh và nhóm hành tinh mới sinh. Những thiên hà tử vong này lại bừng bừng sinh cơ. Tháng 8 năm 2012, các nhà thiên văn học phát hiện tại thiên hà trung tâm của nhóm thiên hà Phượng Hoàng, cách trái đất 5,7 tỷ năm ánh sáng, đang hình thành những hành tinh mới với tốc độ 740 hành tinh mỗi năm. Những kết quả quan sát trước đó cho thấy thiên hà này mỗi năm chỉ hình thành 150 hành tinh mới. Tháng 7 năm 2018, hệ kính thiên văn HESS đã phát hiện ra vụ nổ tia gamma được gọi là GRP180720B. Theo một phân tích cẩn thận được thực hiện trong những tuần sau sự kiện, HESS phát hiện rõ các tia gamma VHE với năng lượng lên tới 440 GeV Thậm chí đáng chú ý hơn, ánh sáng của vụ nổ tiếp tục được kéo dài trong 2 giờ sau khi bắt đầu quan sát. Ngày 20 tháng 1 năm 2019 phát hiện vụ nổ tia gamma GRB 190114C lớn nhất từng quan sát được. Ngày 19 tháng 5 năm 2019, các nhà thiên văn học phát hiện rằng thiên hà NGC 4485 bị va quệt bởi thiên hà lớn hơn NGC 4490 đi ngang qua. Thay vì khiến thiên hà bị phá hủy, vụ va chạm lại cho ra đời một thế hệ sao mới và có thể là cả những hành tinh mới vũ trụ đang trải qua quá trình đổi mới và trùng tổ chưa từng có từ trước đến nay. Liệu nó có thể xảy ra tại chính hệ mặt trời, nơi nhân loại sinh tồn không? Phải chăng một thời đại vũ trụ mới sắp đến ba làn sóng tình nguyện và trái đất mới. Dolores Cannon sinh năm 1931, mất năm 2014, là người phát minh ra liệu pháp chữa bệnh bằng thôi miên hồi quy về tiền kiếp. Qua gần 50 năm thực hiện liệu pháp này, bà đã chữa trị cho hàng chục ngàn người bệnh trên khắp nước Mỹ thông qua việc đưa bệnh nhân trở về tiền kiếp để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bệnh tật trong kiếp này. Trong suốt sự nghiệp của mình, Dolores đã nhận thấy một mẫu hình đáng chú ý trong nhiều bệnh nhân – có nhiều người kể về các tiền kiếp trong tất cả các loại tình huống, xã hội và văn hóa trên trái đất trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Tuy nhiên, một số cá nhân lại mô tả rằng cuộc sống hiện tại là cuộc sống đầu tiên và duy nhất họ từng có trên trái đất. Khi được hỏi họ đến từ đâu, họ chỉ đơn giản nói rằng họ đến từ các thiên thể và chiều không gian bên ngoài trái đất trong tác phẩm Ba lần sống tình nguyện và trái đất mới xuất bản năm 2011, Dolores Cannon đã tiết lộ rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, có ba nhóm riêng biệt đại diện cho các linh hồn từ khắp nơi trên vũ trụ đã tình nguyện đến trái đất dưới hình hài của con người để biến đổi tần số của trái đất giúp ngăn ngừa một thảm họa toàn cầu. Trả lời phỏng vấn tạp chí S Magazine, Dolores Cannon cho biết các tình nguyện viên đang ở đây để cứu trái đất bởi vì những con người của trái đất đang bị xoay vòng trong luân hồi nghiệp báo để không thể làm điều đó. Họ bị cuốn trong nghiệp, liên tục lặp lại sai lầm và nghiệp lại thêm chồng nghiệp. Những người ở trái đất này không thể thoát ra để làm bất cứ điều gì tốt cho trái đất nữa. Nhưng những linh hồn đến từ các nơi khác, họ tinh khiết và họ có thể thực hiện những điều tốt nhất cho hành tinh này. Nói về trái đất mới, bà Cannon cho biết, Tôi chỉ có thể nói rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử vũ trụ, rằng trái đất này sẽ thay đổi rung động và các tần số, chuyển sang một chiều hướng khác. Đây là một chương trình vĩ đại nhất mà trái đất đang trải qua. Tất cả những người ngoài hành tinh và các sinh mệnh khác ngoài vũ trụ đang dõi theo chúng ta. Họ rất muốn xem liệu sự việc này diễn biến ra sao, nó rất quan trọng và chưa từng được thực hiện trước đây trái đất mới là một khái niệm chúng ta không thực sự biết bởi vì nó là một quá trình tuyệt vời mà chưa bao giờ xảy ra trước đây, nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã biết rằng vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều có kết nối, liên hệ, tương tác lẫn nhau. Văn hóa truyền thống phương Đông cho rằng giữa trời và con người là có thể cảm ứng tác động qua lại lẫn nhau và gọi đó là thiên nhân cảm ứng, thiên nhân hợp nhất – Dựa vào loại cảm ứng này, con người có thể nhìn sự biến hóa của thiên tượng mà đoán biết trước được nhân loại sắp gặp phải chuyện gì. Theo Dolores Cannon, trái đất sắp xảy ra một sự kiện vĩ đại như vậy. Trong vũ trụ cũng đang xảy ra những biến động to lớn. Rốt cuộc câu hỏi đặt ra, chúng sẽ ảnh hưởng tới nhân loại chúng ta như thế nào? Những tiên tri của người xưa Người Maya cho rằng sau khi hệ mặt trời đi ra khỏi tia vũ trụ của hệ ngân hà, nó sẽ bước vào một chu kỳ hoàn toàn mới, đồng hóa các thiên hà. Họ cũng gọi 20 năm cuối cùng từ năm 1992 đến năm 2012 là thời kỳ tịnh hóa địa cầu để chuẩn bị cho một giai đoạn mới của địa cầu và vũ trụ. Kỳ thực, không chỉ có nền văn minh Maya đưa ra lời tiên tri về việc nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên lịch sử mới – khi tìm hiểu cuốn sách Các Thế kỷ của Nostradamus, Tiên tri của người Hopi, Cách am di lục của Triều Tiên, Thánh kinh khải huyền của phương Tây, Thôi bối đồ, Thiền sư thi, Mã tiền khóa, Mai hoa thi của Trung Quốc, vân vân. Những văn tự nổi tiếng này đều đề cập đến một lời tiên tri kinh ngạc nhất và cũng là lời tiên tri cuối cùng. Đó là khi lịch sử nhân loại đi đến trang cuối cùng cũng như đã dự liệu, khi nhân loại đối mặt với thời khắc sống còn, địa cầu, nhân loại cho đến vũ trụ đều sẽ trải qua những biến đổi to lớn chưa từng có từ trước tới nay. Đây sẽ là sự lựa chọn giữa thiện và ác, sinh và tử mà mỗi người phải đối mặt. Và đây cũng là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Trong Thánh Kinh Hải Huyền có nhắc tới hình tượng con rồng đỏ, tà ác, giảng rằng nhân loại vào ngày tượng thế sẽ xảy ra cuộc chiến cuối cùng giữa chính và tà. Nhân loại sẽ trải qua bảy tai họa, những người tôn sùng con thú, những người chịu ứng của con thú, những người giúp kẻ xấu làm điều ác đều sẽ phải trải qua tai họa cực lớn. Thánh Kinh Khải Huyền còn kể rằng sau khi bảy đại họa diễn ra, vị vương của vạn vương sẽ tiến hành đại thẩm phán và làm mới lại hết thảy mọi thứ trong vũ trụ, nhân loại sẽ bước sang một vũ trụ hoàn toàn mới. Kinh Phật giảng rằng, vào ngày mặt Pháp mặt kiếp hôm nay, vị Phật Di Lặc, vương của vạn vương, tức là chuyển luân thánh vương sẽ hạ thế truyền pháp độ nhân. Sau khi trải qua đại kiếp nạn vào thời mặt Pháp, nhân gian sẽ đón nhận một một loại nhân loại mới, đất trời mới vô cùng tốt đẹp. Những thay đổi kinh thiên động địa trong vũ trụ, những biến động lớn trong lịch sử thế giới cận đại, thông tin về ba làn sóng tình nguyện của bà Dolores Roth Cannon, những lời tiên tri cổ xưa chẳng phải đều tương đồng hay sao? Như vậy phải chăng thời kỳ canh tân vũ trụ, canh tân trái đất và canh tân loài người đã và đang diễn ra? Chúng ta luôn tâm niệm với nhau rằng phải sống đúng với phẩm giá của con người. Giả sử chúng ta là những người đang trải qua những ngày cuối cùng của Đại Canh Tân, liệu có bao nhiêu người trong chúng ta phân biệt được chính tà, thiện ác? Có bao nhiêu người dám lên tiếng bên vực cho chính nghĩa để đem đến những điều tích cực cho một trái đất mới tốt đẹp hơn? Mọi thay đổi vĩ đại đều đến từ những điều nhỏ nhặt trước tiên. Hãy tự tin dũng cảm bước ra khỏi bóng đêm và đi về với ánh sáng, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn.